xếp ở vị trí thứ 10, Osaka của Nhật Bản, với 19,06 triệu người. Osaka nằm trên đảo chính Honshu, gần trung tâm của Nhật Bản. Thành phố Osaka được thành lập vào năm 1889, có dân số là 19,06 triệu người, là thành phố lớn thứ 10 trên thế giới, là khu vực đô thị lớn thứ hai của Nhật Bản sau Tokyo. Nó là trung tâm kinh tế của vùng Kansai trong nhiều thế kỷ. Osaka trước đây được gọi là Naniwa. Trước thời kỳ Nara, Naniwa đã từng là thủ đô của Nhật Bản, thành phố đầu tiên từng được biết đến. Osaka là trung tâm kinh tế thứ ba toàn nước Nhật. Diện tích ở Osaka là khá nhỏ, chỉ khoảng 221,96 km vuông và đứng thứ 46 trên 47 ở Nhật Bản. Tuy nhiên, Nơi này cũng được xem là một trong những thành phố phát triển thịnh vượng nhất nước. Ở vị trí thứ 9, Mumbai, với dân số là 21,3 triệu dân. Đất nước Ấn Độ luôn tự hào vì thành phố Mumbai, tên cũ là Bombay, là trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội quan trọng không chỉ đối với quốc gia này, mà còn đối với cả thế giới. Những người đến và sống ở Mumbai luôn nhắc về thành phố này với cái tên gọi thành phố của những giấc mơ. Mumbai nằm trên bờ biển ở phía tây của tiểu lục địa Ấn Độ và có khoảng 21,3 triệu dân. Mumbai phát triển xung quanh một pháo đài, được thành lập bởi người Anh vào thế kỷ 17 Bến cảng tự nhiên tạo điều kiện cho sự phát triển của thành phố. Vào thế kỷ 18, Mumbai là nơi có ngành sản xuất phát triển mạnh. Đây cũng là nơi có lượng tỷ phú và triệu phú nhiều nhất so với bất kỳ thành phố nào khác của Ấn Độ. Mumbai không phải là thành phố giàu có nhất của quốc gia này, nhưng lại là thành phố luôn có mặt trong bảng xếp hạng thành phố giàu nhất thế giới Thành phố này là trụ sở của nhiều tập đoàn tài chính quốc tế lớn. Bởi Mumbai là thủ đô tài chính của Ấn Độ, nên thành phố này luôn là miền đất hứa của nhiều người khát khao phát triển sự nghiệp hay mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Người nhập cư từ nhiều vùng miền khác nhau đến với thành phố này với hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Cũng vì vậy, nên cái tên thành phố của những giấc mơ ra đời. Tuy rằng thành phố này gặp nhiều vấn đề với sự chênh lệch giàu nghèo và những khu ổ chuột nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn tin rằng đến với Mumbai, chỉ cần làm việc thật chăm chỉ thì họ sẽ chạm được giấc mơ của mình. Xếp ở vị trí thứ 8, Bắc Kinh với 21,77 triệu dân Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc. Thành phố này có một lịch sử đầy biến động từ một trong bốn thủ đô cổ đại của Trung Quốc đến sự chiếm đóng của nước ngoài cũng như nội chiến trong thế kỷ 20. Bắc Kinh đã trở thành một trung tâm công nghiệp sau cuộc cách mạng Cộng sản năm 1949. Ô tô, dệt may, hóa dầu, thiết bị hàng không vũ trụ và chất bán dẫn là một số sản phẩm được sản xuất bởi ngành công nghiệp của thành phố. Bắc Kinh là nơi có hơn 21,77 triệu cư dân. Là một trung tâm văn hóa, Bắc Kinh luôn tự hào có 7 di sản thế giới được UNESCO công nhận – xếp ở vị trí thứ 7, thành phố Cairo, với dân số 22,18 triệu người. Thành phố Cairo nằm bên bờ sông Nin, phía bắc Ai Cập, cách kênh đảo Suez 120 km về phía tây. Nó là thủ đô của Ai Cập và là thành phố lớn nhất ở châu Phi, với dân số 22,18 triệu người Cairo từ lâu đã trở thành trung tâm của đời sống chính trị và văn hóa của khu vực. Nơi đây có ngành công nghiệp điện ảnh và âm nhạc lâu đời nhất và lớn nhất trong thế giới Ả Rập, cũng như trường học Al-Azad lâu đời thứ hai trên thế giới. Nhiều cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế có trụ sở tại khu vực thành phố này. Nơi đây hiện ra như một viên ngọc lung linh điểm tô cho cả khu vực – sở hữu nhiều công trình hoành tráng với hơn 1.000 đền theo Hồi giáo, với những ngọn tháp cao vút mang kiến trúc Islam. Trang nhã nên được ví là thành phố nghìn tháp. Hình ảnh ấn tượng ở Cairo chính là những ngọn tháp chót vót ngỡ như đâm xuyên qua bầu trời xanh, xếp ở vị trí thứ 6, thành phố Mexico với dân số 22,28 triệu người. Thành phố Mexico là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Mexico, là một trong những trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục và tài chính quan trọng nhất ở Bắc Mỹ. Nó nằm ở thung lũng Mexico, một thung lũng lớn trên cao nguyên ở trung tâm Mexico. theo định nghĩa gần đây nhất được thống nhất bởi chính phủ liên bang và tiểu bang. Dân số khu vực đô thị của thành phố Mexico là 22,28 triệu người, làm cho nó trở thành khu vực đô thị lớn nhất ở Tây Bán Cầu và lớn thứ năm trên thế giới và là thành phố nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất thế giới. xếp ở vị trí thứ 5, Sao Paulo, với dân số 22,62 triệu người. Sao Paulo là thành phố và thủ phủ của bang Sao Paulo, nằm ở đông nam Brazil. Đây là trung tâm công nghiệp quan trọng nhất ở Mỹ Latin. Tên của thành phố bắt nguồn từ việc nó được thành lập bởi các nhà truyền giáo dòng tên vào ngày 25 tháng 1 năm 1554 ngày kỷ niệm sự cải đạo của thành Paul. Sao Paulo là thành phố nói tiếng Bồ Đào Nha lớn nhất thế giới. Đô thị này cũng là thành phố lớn thứ tư trên thế giới tính theo dân số. Nó có ảnh hưởng quốc tế mạnh mẽ về thương mại, tài chính, nghệ thuật và giải trí. xếp ở vị trí thứ tư, Dhaka, với dân số 23,21 triệu người. Dhaka là thủ đô của Bangladesh, là thành phố chính ở Dhaka Division, miền trung Bangladesh. Đây là trung tâm công nghiệp, văn hóa, thương mại lớn của quốc gia này, tọa lạc hai bên bờ sông Ganga, Dhaka cùng với vùng đô thị của nó có dân số trên 23,21 triệu người, là thành phố lớn nhất ở Bangladesh và là một trong các thành phố có mật độ dân cao nhất thế giới. Dân số thành phố đã tăng lên rất nhiều trong những thập kỷ vừa qua, nổi lên như một siêu đô thị vào thế kỷ 21. Đây là trung tâm tài chính, chính trị và văn hóa lớn của khu vực – xếp ở vị trí thứ ba, thành phố Thượng Hải với dân số 29,21 triệu người. Với dân số 29,21 triệu người, Thượng Hải là một thành phố đông dân hàng đầu, không chỉ ở châu Á mà còn cả trên thế giới. Thượng Hải nằm ở vị trí chiến lược ở đồng bằng sông Dương Tử. Cảng của thành phố này được xếp hạng là bận rộn nhất trên thế giới – Tiềm năng kinh tế của Thượng Hải khiến nó trở thành một trung tâm của cuộc xung đột trong thế kỷ 19. Khi người Anh và người Pháp chiến đấu để kiểm soát thành phố, người Nhật cũng đã xâm chiếm Thượng Hải trong Thế chiến thứ hai. Thượng Hải là một trung tâm kinh tế và thương mại ở Trung Quốc ngày nay. Nó đã đạt được sự tăng trưởng hai con số kể từ năm 1992, ngoại trừ suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2008 và 2009 Ba lĩnh vực dịch vụ hàng đầu của Thượng Hải là bất động sản, dịch vụ tài chính và bán lẻ trong khi sản xuất chỉ chiếm khoảng 40% tổng sản lượng. Với sự phát triển của mình, Thượng Hải đã thu hút người nhập cư không chỉ ở trong nước, mà cả người nước ngoài đến từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. xếp ở vị trí áo quân ngày hôm nay, thành phố Delhi ở Ấn Độ với 32,94 triệu dân. Với 32,94 triệu dân, thành phố Delhi được ví như Ấn Độ thu nhỏ, hội tụ nhiều nền văn hóa, tôn giáo và truyền thống của đất nước. Có dân số ước tính là hơn 32,94 triệu người, khiến Delhi trở thành khu vực đô thị lớn thứ hai thế giới theo Liên Hợp Quốc – Delhi là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Đã liên tục có người sinh sống kể từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Trong phần lớn lịch sử của mình, Delhi đã từng là thủ đô của nhiều vương quốc và đế chế khác nhau. Delhi cũng là thành phố giàu thứ hai ở Ấn Độ sau Mumbai và là quê hương của 18 tỷ phú cùng với 23.000 triệu phú. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với vị trí quán quân ngày hôm nay, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, với dân số là 37,19 triệu người. Với dân số là 37,19 triệu người, Tokyo là thành phố đông dân nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, con số này đang chững lại do tình trạng tỷ lệ sinh giảm và dân số già của Nhật Bản. Tokyo nằm trên bờ biển phía đông Honshu, hòn đảo lớn nhất trong 4 hòn đảo tạo nên Nhật Bản. Thành phố này là thủ đô không chính thức của Nhật Bản và là một trong 47 quận của nước này. Tokyo ban đầu được gọi là Edo, nhưng đã được đổi tên vào năm 1868 khi gia đình hoàng gia Nhật Bản chuyển đến từ Kyoto. Tokyo là quê hương của 51 trong số 500 công ty Fortune Global và nó đã được xếp hạng 4 trong chỉ số thành phố toàn cầu. Cư dân của Tokyo hầu hết là người Nhật Bản, cộng đồng người Hoa và người Hàn Quốc. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn lớn và các tổ chức tài chính trong khi lĩnh vực sản xuất chủ yếu tập trung ở Yokohama, Chiba và Kawasaki. Trên đây,